Hey, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Đục Sơn đây và trong video này tôi chia sẻ cho các bạn về cách mới nhất năm 2019 để làm sao đó mình có thể tạo được tài khoản Clickbank. Nếu như bạn đã từng ờ, không có thể tạo được tài khoản Clickbank tại Việt Nam ờ, hay là bạn đã tạo ra tài khoản ờ, mà gặp vấn đề về trục trặc thì cái video này sẽ chính xác nó dành cho bạn đây. Và trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một từng để cho bạn có thể tạo được một cái tài khoản Clickbank thành công nhất. Được chưa? Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? thì trong cái video này thì Sơn sẽ hướng dẫn từng bước một đây thì bây giờ Sơn sẽ mở cho các bạn thấy rằng uh, chúng ta vào uh, trang web là clickbank.com uh, ờ, để chúng ta có thể bắt đầu được với uh, giao diện uh, của bên clickbank sau đó chúng ta bấm vào create account uh, sau đó thì khi mà chúng ta bấm vào giao diện đó rồi thì nó sẽ ra được cái uh, phần uh, để đăng ký tài khoản clickbank ở chỗ này thì vừa nãy thì Sơn cũng đã đăng ký trước đó rồi ở đây nhé đây là Sơn đang tạo ra một tài khoản mới hoàn toàn 100% để cho các bạn làm mẫu cho các bạn nhìn theo được thì đây chúng ta có thể lựa chọn cái tiếng uh, uh, mặc định là tiếng tiếng Anh ok rồi sau đó thì chúng ta lựa chọn đây là cái khu vực uh, quốc gia của chúng ta thì chúng ta hiện tại đang Việt Nam thì chúng ta chọn là Việt Nam đó, uh, first name uh, thì ở đây là mình sẽ hiểu rằng đó là cái tên uh, tên riêng của mình đó, tên riêng của mình đó còn last name đó là họ họ họ của mình uh, street uh, street address đó là tên tên đường của mình đang ở cái này mục này thì chúng ta có thể bỏ được cái này À, còn cái postcard code á, thì chúng ta có thể lên trên mạng chúng ta search ví dụ là tại Hồ Chí Minh hiện tại đang là 700 nghìn đó ví dụ chúng ta đang ở tỉnh Khánh Hòa đi chúng ta có thể lên trên mạng chúng ta search cái postcard code Khánh Hòa thì nó sẽ ra được cái con số này thì cái này thì Sơn không có chi tiết là hướng dẫn cho các bạn để các bạn phải tự tìm kiếm trên Google search được chưa nào sau đó là province province đây là cái tỉnh của mình đang sinh sống ví dụ là Sơn ở Hồ Chí Minh thì Sơn đã chọn là cái tỉnh là Hồ Chí Minh city là cái thành phố mình đang ở à, rồi phone number là số điện thoại email address là cái điền vào email của chúng ta vào chúng ta nên dùng Gmail thì sau đó chúng ta ờ, điền xong hết tất cả thông tin này rồi thì các bạn bấm vào phần next step ở đây ờ, và một trong những cái điều mà gần đây chúng ta không có tạo được cái tài khoản đó thì khi mà chúng ta đăng ký tên đó ờ, thì chúng ta hãy để lại cái tên ở đây là cái tên pay payer name này là cái tên của chúng ta để chúng ta có thể nhận tiền khi mà thanh toán với cả ngân hàng để họ có thể đối chiếu được với mình sau đó cái banh name đấy á, thì tùy chọn ví dụ là bạn có thể lựa chọn là ờ, sơn ghi đây là vietcombank vcb là vietcombank là ngân hàng tại việt nam đó thì ở đây là mình chọn là bank name country banking country á, là việt nam luôn thì ờ, đảm bảo rằng là khi mà các bạn làm cách này chắc chắn là sẽ làm được bởi vì sơn đã giúp được cho rất nhiều người bạn đã, ừ, ờ, đã từng mắc kẹt trong cái vấn đề là tạo cái tài khoản và không có thành công rồi thì ở đây là mình sẽ dùng qua cái cách này sau đó thì mình lựa chọn nên là chọn ờ, ngân hàng tại Việt Nam mà mình nơi mình đang sinh sống đây thì cái khả năng ngay lập tức các bạn đăng ký là được ngay vào luôn sau đó thì mình sẽ bấm vào phần là à, tôi đã đọc và đồng ý với cái điều kiện này ở đây thì bây giờ mình muốn đồng ý thì mình phải kéo xuống thì mình coi được hết tất cả các điều kiện của họ sau đó mình kéo kéo xuống hết đây sau đó mình sẽ check vào cái phần là I have read and agree to the term đó sau, sau đó chúng ta bấm vào phần next step rồi thì họ sẽ hỏi mình ờ, là ở đây là cái traffic ờ, cái đèn ờ, giao thông sau đó mình lựa chọn crosswalk Ok, thưa các bạn, vậy là Sơn đã đăng ký thành công cái tài khoản trên Clickbank của mình rồi. Thì tiếp theo đây là cái bước cuối cùng thôi là chúng ta sẽ lựa chọn là cái nickname, đây là cái tên đăng nhập và cái password. Password là cái mật khẩu của chúng ta ở đây à, giả sử đi ví dụ bây giờ sơn sẽ lựa chọn cái tên của sơn đó là sơn piat và sau đó thì mình sẽ điền cái mật khẩu của mình vào đó mật khẩu đây thì họ yêu cầu rất là kỹ này đó là cần nó phải có à, hai ký tự đặc biệt hai in hoa hai chữ số thì nó mới được nha đây thì ví dụ như bây giờ là mình cần phải ok vẫn chưa được luôn hai in hoa hai in thường hai chữ số và hai cái dấu đặc biệt ok rồi sau đó thì chúng ta sẽ uh, khởi tạo tài khoản ở đây create create account vậy là chúng ta đã xong được một cái bước để chúng ta đăng ký được một cái tài khoản Clickbank thành công và ngay lập tức Sơn cũng đã hướng dẫn cho bạn đăng ký từ cái bước đầu tiên đấy thì bây giờ là mình đã thử đăng nhập và thử xem xem có được không chưa nhá đây Sơn Piat và sau đó thì mình điền password vào đây rồi xong thì đây là là một cái phần cái khảo sát của họ rồi thì tài khoản này là ngay lập tức vừa nãy Sơn mới tạo ra và các bạn có thể nhìn thấy được không nào đó vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 đó và hiện tại là chưa có sale chưa có bán được đơn hàng nào hết rồi thì quay lại một vài cái mẹo đây là cái cách làm sao đó chúng ta có thể tạo được tài khoản Clickbank ngay cả khi nếu như bây giờ chúng ta bị gặp cái vấn đề trục trặc đi thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào thì các bạn coi nó ở đây đây lưu lưu ý nếu như bây giờ mà mình đăng ký mà nó không thành công á thì cái điều đầu tiên á, các bạn có thể sử dụng một cái thiết bị khác ví dụ là bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng một cái máy tính khác để chúng ta có thể đăng ký uh, Clickbank Đó. hoặc là khi mà các bạn đăng ký thì các bạn nhớ là các bạn hãy reset cái wifi của mình đi và mình vào một cái trình duyệt khác ví dụ là vừa nãy mình vào bằng Chrome rồi thì bây giờ các bạn vào bằng cốc cốc bên cạnh đó thì cái cách tốt hơn đó bạn có thể sử dụng uh, điện thoại 3G để bạn phát sóng wifi cho cái laptop của bạn để bạn tạo nó thì cái khả năng cao nó sẽ thành công hơn bởi vì cái 3G nó sẽ có một cái mạng IP riêng đó. Ờ, và các bạn hãy nhớ là mình hãy sử dụng cái thông tin đăng nhập khác đi so với lần trước á, thì nó sẽ làm được thôi nha các bạn đó và Ừ, Sơn thấy rằng một cái yếu tố rất đặc biệt đây là gần đây mà các bạn Sơn chỉ chỉ cho các bạn thôi là các bạn hãy thay đổi cái uh, tên ngân hàng đi cái quốc gia ngân hàng đi tại Việt Nam đi thì cái khả năng tạo là 100% giống như vừa nãy Sơn đã hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z cái bước để Sơn tạo ra một cái tài khoản Clickbank uh, mới nhất năm 2019 là thành công 100% rồi đó Ok và uh, gần đây thì trong thời gian tới thì Sơn sẽ tạo ra được một cái hành trình và trong cái hành trình này thì Sơn sẽ cùng làm với các bạn và Sơn sẽ demo cho các bạn từ cái tài khoản mới 100% này của Sơn luôn tên là Sơn Piat đó, và Sơn sẽ đồng hành cùng các bạn hướng dẫn các bạn đó, ờ, từ cái việc là chọn ra một sản phẩm sau đó chúng ta chọn ra một cái ngách ờ, thị trường đó, sau trong chúng ta chọn một cái sản phẩm có lãi có lợi nhuận và có thể bán được hàng ở đây đó, và tiếp theo là Sơn sẽ chỉ cho các bạn đó, ờ, từng bước một là mình sử dụng cái traffic nào để mình có thể bán hàng trên Clickbank thì các bạn có chỉ hiểu đơn giản một việc đó, Clickbank nó là một cái chợ không và trên này nó có sản phẩm rồi và cái việc của chúng ta đó là chúng ta làm thế nào đó chúng ta trở thành một cái người đi quảng bá cái sản phẩm cho Clickbank không và chúng ta đi tiếp thị cái sản phẩm đó bằng nhiều cái kênh khác nhau thì có rất nhiều người bạn nó hỏi Sơn rằng là à anh Sơn ơi bây giờ thì cái traffic nào thì để mình có quảng bá cho Clickbank là ok thì trong những video sắp tới thì Sơn sẽ cùng với các bạn ờ, đi từng bước một từng bước một từng bước một thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao đó Sơn chọn cái ngách nào chọn sản phẩm nào đó để và mình lựa chọn cái traffic nào để mình có thể bán được trên cái clickbank này thành công được được chưa nào đó, và hãy tiếp tục theo dõi những cái video của sơn uh, trong thời gian tới và sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn uh, để ờ, mình chinh phục được cái mốc đầu tiên đó là cái mốc 500 đô một ngày đó hãy nhớ này đây là cái mốc đầu tiên đó là 500 đô một ngày uh, doanh số đây ví dụ như là cái mốc đây hiện tại mình đang là chưa có doanh số đúng không thì là không đồng đấy thì bây giờ làm sao đó mình cán được cái mốc là 500 đô một ngày đó, và cái điều này nó dễ đạt được nó các bạn nó hoàn toàn thể đạt được thôi và rất là nhiều người bạn của sơn rất là nhiều những người học viên ờ, rất là nhiều những người ờ, mà sơn đang học hỏi ở trên thế giới thậm chí họ còn nhỏ tuổi hơn mình nữa họ cũng thể làm được nên sơn tin chắc rằng là người việt nam chúng ta thì chúng ta có được cái sự thông minh rồi và chúng ta có được sự cần cù và chăm chỉ thì cái việc là chúng ta đây là có một cái người định hướng đó thì các bạn có muốn sơn sẽ là người định hướng và giúp đỡ cho các bạn để mình đạt được không nào và bên cạnh đó đó thì sơn có một cái chương trình đây thì sơn sẽ tặng cho các bạn một cái khóa ừ, ờ, học uh, kiếm được 100 đô à 1.000 đô đầu tiên từ Clickbank cái này là hoàn toàn miễn phí và sợ các bạn hãy đăng ký ở đường link ở phía bên phía dưới mô tả của video này và sơn sẽ gửi cho các bạn qua email và sẽ gửi cho các bạn nó tuần tự từng email một để các bạn có thể biết được rằng à, cái bắt đầu cái cơ bản nó như thế nào và các bạn chỉ cần nó làm theo đều đặn đều đặn đều đặn thì chúng ta sẽ tạo được cái sự thành công và bên cạnh đó thì chúng ta kết hợp chúng ta sẽ bắt đầu bằng những video ở trên kênh YouTube của Sơn để Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình có thể bắt đầu được với nó Ờ, và ờ, chúc các bạn sẽ tạo được một cái tài khoản Clickbank thành công mới nhất năm 2019 này để chúng ta có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới ờ, kiếm tiền trên Clickbank ngồi tại Việt Nam thôi và chúng ta có thể kiếm được tiền online tại nhà chúng ta có thể kiếm được tiền lấy tiền đô ở bên nước ngoài về tại Việt Nam và chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đây Ok và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này tới đây nếu như bạn đã theo dõi tới đây rồi thì bạn có thể ừ, comment phía bên dưới uh, một điều gì đó ví dụ là ờ, hãy là tôi tham gia hành trình 500 đô một ngày cùng Sơn đi chẳng hạn đó để Sơn ờ, biết được rằng các bạn đã coi cái video này tới đây rồi hãy nhớ comment phía bên dưới video này là tôi tham gia hành trình uh, kiếm 500 đô một ngày cùng với cả Nguyễn Tùng Sơn ok chưa nào đó, hãy nhớ like video này để ủng hộ tôi và đừng quên bấm một nút đăng ký subscribe kênh YouTube đó, và để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha ok và xin chào các bạn hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo